hà rơi liễu sương nỗi bâng khuâng duyên phận lộ nhọc nhằn bao tháng năm áo phong sương dài sợi dài truyền một đêm đắng cay nát dạ khổ đau trăm bề nghèo bôn ba trắng tay mãi luôn triền miên sống lòng một mai ta với ta ngâm mùi thân xác bê dấu thắt hiu theo dòng trôi bên đời là đâu đêm mặt sâu manh đời quan tiếng khổ dây nghe tiếng than kiếp nghèo chìm sâu đáy mồ buồn dân kinh lên sầu đau ước mơ ơi nỗi đau đi qua cuộc đời lòng dân lòng ai sẽ cùng chung vượt tâm tôi xây giấc mộng xa bể dâu nắng có vui trên phần nghèo đường trần ai với ai bởi nhân duyên như phụ dân đời nghiệt ngã đắng cay kiếp nghèo đói đến bao giờ chiều bần khuâng gió lại nhớ ơi chờ ai tìm lòng chuyện hôm qua đổi thay bên này nôn nao tiếng vui cõi nhân gian mù khơi bên nơi về quan thiên khổ dây nghe tiếng than kiếp nghèo chìm sâu đáy mồ buồn dân kinh lê đắng đắng sầu đau ước mơ ơi nỗi đau đi qua cuộc đời lòng cùng chung vượt tâm tôi xây giấc mộng no lành rồi mãi xa bể dâu nắng có vui trên phận nghèo đường trần ai với ai bởi nhân duyên như phù đời nghiệt ngã đắng cay kiếp nghèo đói đến bao giờ chiều bâng khuâng gió lai nhớ ơi chờ ai tìm lòng chuyện hôm qua đổi thay bên này nôn nao tiếng vui khỏi nhân gian mù khơi bên đời là đâu